lấy sạc châu như ta con tới vừa yêu miền nhẹ lộn hoa biểu diệt khói câu lộn hoa cũng hơi miền có như nằm kinh khói nạn tài năng miêu tố kinh tế giờ hai năm tổng mà tàu con tút xin giàn nứt quạt thấu với chia sen con cho là hùng tàu sâu vừa sẽ hít tụ con giờ hai năm tổng tại thảo hai năm tổng nuôi miền này, đồn hơi nó có em nuôi chè sen con người nó có chín chiêu nó chín chiêu này thì chậm nuôi mảng với nhé tỷ thủ em nuôi san tông sang có ký san chỉ bao tông như là san tông sang tự nhiên năm tông hiểu yên chiêu yên chiêu này em nuôi bắc kinh chẳng an phan năm tông hiểu leo nần แล้วนั่นแซงไปเห็นจวดเจียวนะหล่นหอยเมียนอยู่ว่าเนี่ยเย็บตรงเป้ปุงหรือหมายเบื่อผิวเจียค่อยเนี่ยจังโหนะฮะเบื่อตุกเจียเส้นติ่งจังโหนะรับจ่ายอีชิ้นอย่างนี้เมื่อนำปะจืดต่อยเว้ยหล่นหอยน่ะเส้น trong cửa là mà năm trăm hồ năm bát chữ tỏi là vừa phun coi bát phun cần tàu hùng quân bát phun xây giang hùng quân nam phun là hệ yên sáu hùng là hình hùng quân nét tùng năm hồ vừa tụ này chia sen tịp biểu tự yết tàu miền yên vừa này lý quăng lý quăng tàu là cho chàng chung tự nhiên chơi này thảo nói cùng u hùng nói cùng u nói mình chịu á mình chịu cũng chịu lùng thế chụp một tàu tự nhiên bữa sẽ phải tụt tự nhiên chơi này thì có kinh tiền như nên là càng lao phạm phải bệ nhàng chụp tài năng chụp tài ờ, tổ bên dung tổ ăn chân này điều phun nó nhẹ giật dạ sung chạm xịa giật dạ tụt mỏng vừa đồ hoa cũng hãy miền con câu hang bơi vậy cái hít tu tu quật tiền con kình ra năm tổng sự tài nay mẹ mỏng tuổi in <clears throat> ca lộn tài rồi chia sẽ Buddhaya Punna Diệu tại ý chí na bệ vãn tươi trong cửa chết chiều mai miền sâu tổng so với chính tiền tâu nhìn vào cứu hòa tây nam kinh với tiệp phú nhận thông bê bê còn nhận lỡ giảm hiu còn nhận chết xấu tài khăn thao tung so với chia xem con ơi xin hiểu yêu nhân trước xấu tàu tổng xa về dồn xa về nam kinh ngàn ơi thế san tâm với sáng chán nơ chiều chính cha về kia san thiết phụ đồng ơi sẽ chết cú sẽ yêu sẽ nó hồng rằng pháp nên với tiền hùng phải tiền hùng à dân kịp tết trái chàng ơi chẳng ngàn biến dậy và kim tấu câu và chế dấu sơn là chế đến chiều à biển hồn chia liều tề lý ta hữu yêu nhàn trái về chiếu kiều đi quang chẳng chôn về tại yên lâu xiêm nhẹ chính sẽ yêu nhàn tông lâu 他留待就在南方待哦。làm bạ dễ nhảy chiều à béo dán ô hàng khỏi kinh nhớ nên với thì mãi cuối ô lấy là yêu áp à, kéo gián biết tiệt sinh ô sen nọ xây hàng nhốn nên biết nhốn nói ơi tu sẽ kiên chia na se nhé tiếp chế ô phiêu kia tha ô nam chẳng xa phâu xin cha tổng lấy an ô ờ, chèo phù quang xin tao sẽ mãi chẳng kết ô phê chia phê chế xin tao tao hiểu chắn ơi chiếu sinh chế yếu nên về liệp chiến kinh ở sang dịp chủ trong về thái châu khó liều chế yun chiều chế cuốn chiều tỏi ơ mang cu sao cùng tại cuốn nô chiều yêu nhàn chế con bé giờ chia suối ở xiên nên chia suối với họ xiên ở xuân cùng trái hẹn giờ sẽ liệu lắng lâu phê yêu nhàn chia túi nên nó yên xuân yên liễu nghệ xuân chiều san chiều sẽ giảm người sẽ cùng tìm ơi quang ngộ yun tiêu hữu tia thế chia su han âu chiều xe bèn má vi chiều chim ơ tiêu giờ mượn con nhiều chơi khỏi chẳng tao ta xem chơi yêu nhà na tô nán ô xem nó mong chàng tán chàng vết chìm nhẹ in âu đẹp nhẹ pin chơi yêu phun với có kìm nó siêu hai nhân ngon cho mê cặp tụ xuân ôi tiệp nhẹ tình yêu nhà là màn điểm nơi chiều trong tổng chín cha với mà chị trong ô suy họ chun kia với chị ta ô thông chạm nhẹ vĩnh yêu nhàn sẽ tạo tùn chân ơi xuân kia suy họ sẽ chỉ tôm hàng giác quán cao hàng chẳng tôn sáng ngầu thì tại yêu ô sen nhịp quản ta lò với tựa sen tán ở phạm quyền bé xa với thị khắn ô sen nó cây bẩn chẳng phai với cây linh về nơi chẳng phải bé thọ chế chiếu bàn ô sen nó chìm xây chế ô nam còn và ghên ưu thiệt vạn chế yêu nhà na trang cún nô tiêu yun chiều cún tu sẽ biết thiệt quý yun chiều sẽ phải liêu liệt mê ngơ chiều mình chịu thái châu sẽ yun sang khun nâu chiếp phàm tài chế hùng đầu sang à khun nâu 超流之门，九之门请住哦。sa u hùng à sẽ liệm ô chiều sư trụ bà kỳ nghe chậm làn tình ơi chế tại chun khói nín ở điều tàu chun trong trang ma phàm phu nam kinh nguyệt chun dám trước hè dám phải tin với hồng khóe ngàn âu tàu tháo phải tiêu với khóe ngàn âu dầu con dân dân xin với phải bạc vui âu chế ta ý khơi chế tàu chú nô hàng ngọ con dồn yến xin vế phế bé phà diệt túi ấu chùm khơi mà cha chế vị dẫn ô chiều à san cửa nên kín với xin hùng cún nâu vàng lấy trang xin cháy liếm ô phiêu xin vui nên kín với dầu phó vải ơ chàng xin à, chiếm bia ô phiêu Yêu à. chém miên con với bảo xin nhé mà nợ hồn u men hồn ta cháy ô phiêu tình yêu nên với nhầm dây phơi ở trái tim sẽ nhảy rằng không chế ô phiêu quan thế yêu nhà vi ta hùa chàng xin bia ờ, khắm cùng chiến mình chiều sen tám đinh tới giảm siêu suy ở chia trái tàu xuân yam sai xin sáng ờ, xin ta lìa về quê sang như mượn bia kham chan xin là ờ, su ma ô tiền cha ờ, thì mới nhảy giảng thầm thế nhé nà nơ yam ơi hẹn xin là biết khắn ô phiêu à yun nam quê cha về phan phê nhé già nơ chạm xe với to nán với tàu xe ô phiêu à Dồn làm khai hoa về linh ngàn như về nâu khâu lao ổ ca với dầu chiếu ô quê cho quê dạng phải xuân sang ở su màu thể mông lại đi dạo mà rồi ya tuy liang xin với ya chan kia trường có thể giảm chẳng yêu à, béo vàng à. thơ liệu xin chiều trẻ còn thấy quân ơi dầu và kính trên sẽ tài tấu tiêu thư khi sẽ dồn tăng với chun tàu nhuận ơ ta bài chế mèn siêu chế màn chế ô en yên dạ hùng kia chế yên si chiếu ô tôn na còn khê phun về vết xin xin chiếu tô ta sẽ tài hùng à chun tàu xiêm tua về loang phao tại chun tàu yam tua cha xa sẽ hậu xiêm ô tòng còn hề chi à, liêu sẽ doan chính quân ơi xin hồn giảm chiếu nín nó giảm xin xin hồn thủy liêu về ô kêu lòng ơi dịp ô tiêu lòng tin chạy chạy còn hề chạy ở sang dìm chết mình giang chết chun tàu hẹn khinh lòng chia điều chạy táo quàng tuôn nơi đại tu nó cùng yam dĩ ô kiều à. yên vậy chiếu tình à, giáo phan luận à. nhị về thế hồn chương với dầm nói ô phàn thiền xin phết phết sĩ phật diệm siết ơi in với giáo phán ô chiều in của ta mà tổ in thiên địa chế tồn diệu quang trắng ô truy áo cũng chất nhà của ô bàn ba khi na in mê sinh thi ô sê tam hồn kia tới địa hạt lì ngẫu chiếm trường giang in huyết tổ phim ô tiêu si giang in giang in nhé khẩu 这样，因那这就多。Nam kinh chiếu khai với yang in nhé quỷ quê yang quê chết chết xin ơi phiêu Yàm nói chú ba hiàn căng toàn ơ Bệ tui chiến à với bàn tí ô trình Tổng chế quân chiều cần cha nhé chồng ô chuan in na bẹ với cơn cha ô nan nó nhân nhân chân sai với tại ô hỏi ô tâm ờ, in mít bạc tí quý giả na toàn Yết xin bế bạc chế chiết chiếm nhé ô bạc tinh nàn Tại tu chuẩn ô ờ, in ô thiên huệ tâm chịu khi bài liêu âu nhị huệ giang in với màu xấu ô càng còn cháy nến kèm với nhầm xiên suối âu sang làng sứt nhĩ ô chiều buông phiền chơi mãi mình buông dồn phấu ô theo phiên tê mai mình theo phủ ơi ngô 无缘哦。要别哦，这位洪水懂哦。tan tê mông và tê mông ma ô phiêu chết chắn mới tế biên à hòa tế biên phù sang âu mùng than tây nam liang à nam liễu ô sen nào chẳng phải với thấy ta hòa phải chạm nhất ở xin thao tới ơn làm mà phước sáng ô hè ngọt nghiệp quản thêm ta với dồn làm sáng ngờ ai bên tin à, chiếm nhảy ô xin à, xin say vin cha về phơi hùa màn tỏi vin à, chiều muốn lại ô chiến nào giảm phái trốn điêu dàng ngọn chia ơi anh xin à, phan quảng vi hỏi yêu nhân sai à. liêu tí à, ta với nhàn xin không ơi to nam nhớ ô phiêu à. giảm nói cho ông chia vi biểu chân nhớ biểu tiệt chơi là cha của tráng ô hèn ngọn lấy phiên ý tiêu tại nhân lão thành phu phiên sang à tại lão hàng bia bia là cha với xăm nữa nhé tề ơi xem chán sen nhận nam má ô soang ờ. mông tần tây mông qua mông hiếm tây ô xuê sen càng chuẩn đi tàu cho ô chiều san chiếu sen tao sam pa liu ở màu sâu tiêu sen tam điên ô tiêu bằng phim mãi mẹ ngà dân cơn phiêu theo phim tới quê lên là lo phiêu tòng yên tai của in với tỏ quần chiều ô sai đó ngon là chia thái ấy ô chiều à bia thao thái chiều à mong nam tề xem trái phú về trời lăng cá ô sen non đeo phình quay lên à người dân của người dân nằm tha với phụ khảo sen tam à. quan trọng ta với xăm nữa à, như tề ô nam hay với lùn chân ô phiêu mong Yam nam phai với bùn chân lỡ có na hẹn có sen mi có sen ô tàu tiết bản cá ô hẹn à muốn lòng tệ ô nhị bần viễn chân à sáng sáng ô hẹn thao liều nhảy ra ngà sẽ trái lùn ô trái sẽ nhảy rằng cũng chẳng tăng Ya thiên chúa bé sẽ diệt thấy ô lùn thao la xa với cửa nói ô phiêu chiếu lộn tăng ni ni và diệt vui ô diệp xin nhận dây dây giảm bèn ơ là cha chính hùng phải lưu của âu khao thế lùn pha nơ phê yad ma nên kiên vi nhẹ nhọn nói trong chun na chiếp phê vi phải lia kỳ răng răng răng rằng màu khảo đào chập nhớ phiên với yêu nhà là mà chúa phiên ơi thiền ba chúa ở mi tràng kêu dầu Trạng tiên giả ẩm phê với lọ hải sâu Trạng tiên tới giảm phê tới lọ hải ô buồn ngọt liệu phiên giả mà xin xuân hình nâu phàm phiên giới phai thiên với màu quân ô tàu chưa phiên yêu nhà tại chiến siêu cho là sư anh trên với yên lỡ hàng miền giang thái tiêu tệ nhị của chiếu khâu bằng thái ấy tiêu tệ to mạng ô nhau thiết quản thêm xa về tình khang tình khâm xuân âu nhịp vườn tây nam nhà xuân nói ô tròn ngọn phạm quyền trên xa về xuất trăng nhé xuân âu cây tới lô tiền à tiền xứ ô ô nhân thiểm giảng hồn in với ta dấu mẹ ơi tại trụ ngay làng diệu nam màn liền họ doãn cựa thế phương sang mà ngó khỏi tu thế tại muôn nà tại phương ô sang chưa tu phi yang chia khoai tìm ơi tu sĩ tại chiều phải khơi u hàng lo tu chiều trên với tài phạm của u ba chuông thế mà nó nhận tại tí chè yết đoạn hữu chia với phật của chân hữu nhị phần mấy chiêu à mấy của ô chiêu à khám quyền trong có hệ cha na tại âu vườn đến bác dây bạc khơi u hà ngọ giảm tòng thiên giang với giảm tòng yêu giảm tòng miền xuống đi giảm tòng bay quê chi vi quả tài chỉ cần vinh ơi về quan kim quý vi giảm màu môi nhân màn màn đóng chạy xiên hương tài ô xin lấy cái bản mà nó tô trường xa với tảng dơ là không lòng quân nâu tay chiều thế màu giảm tu biểu sang mai tố khung lòng tới bề thiên tàng ngẫu khoai đĩa xiêm tòng nhà úi ô yêu à thao liều có chịu tới diện thiên địa màn tuy không lòng trang liễu xin à, chiếm xây bên lượng chán khói điệu suy tế chiều thế màu màn chiều giảm tu biểu xin vi pa nhận chân nào giảm tu sao tàu kín thái ô yang thế nhàn toán xa với thăng dần dạng âu xin chúa phải màu màu dạng âu diệu câu nhãn sen toan với màu chạp sang ở quý nên kê với xỉu lý ô hòn ờ, chiều trời quê sang với tàu sinh mạng ơi số về chê tệ on sốc ô sen xiao liêu tia to với mong xiao nạn tao giang tìm khâu chia tao nan chia ta nên với lười nhuận chiếu bầu chạy hô tỏi xin mai ở tàu tiệp hóa với nền xin sinh à, mà chia ô yên trái phán san với hiệt chia ô bằng đền xéo trụ sẽ hiệt chia buôn đầu chỉ mượn sẽ siêu tài dựa khí ô phiêu yết yết siêu men buồn hồn nạn hữu nhảy giàu trái buồn mong siêu tài nhìn sâu chiều mai nên lệ tại ơi Tiểu bê à tô sa ê ô diệu à họ pin chỉ luyện về diệu tại ta ô chỉ chia ta na chẳng tô khâu ô diệu à tam tuân mùa xây với phiếu mùa bang ô liệu tài là ô tống với dạo buông ô xin phải xin đến xin là hùng suy yếm ô phê câu hữu nhà nam mô ma nô xin yên chia tay chia quay yun dân quay dân sẽ hạ yun sẽ chạp sang ô vô lọ tam trang liên minh tương âu niệm chiếu tình hùng quân ô chiều Hua ton hồn dây tin với bèn dây tề hâu chun tài sẽ giảm tới cứu tàu sầu khuyên tấn cháy ra tin tề sẵn ở bàn hùng phun phải bên chiều tình thằng giàu phun xin chiều tình lâu với già tuôn xin bàn kên tới vãn cơ xin yun liêu trái su thiên toàn tiết chiếu thiên mơ thế tiêu thiên và nà khó họ hòa ô tin khám tới và tài à tiên mấy ô tiền nọ thế bằng thế nói cho ngà nhị tiệt bết sốc ô mấy phạm con à phun à thiết số ừ, ừ, ừ, bài à xuân quê tông bu với tròn lòng sao hà quê nam

phê phi nghi giàu giàu thiên tạng cánh âu tam kê mít tổ chí nói siêu toàn phải buông tay hữu su su sao nhất giới hàn sân thái khoái ô tọ nạn tài xưa tu vi tổ chia chun nở tây diệt pháp trời giết nhiệt mài đại quan với liêu liền tại phố vải âu suy tới liêu liền yếm tới ô ra tôn đeo lên à Yam tới tiêu, âu qua sen bé u phát sẽ giả liêu lên nó bạn thông đeo lên à hiệp bạn tổ tiền nạn diệu thế mạng tiếng sang thiên phố liễu hoàn cầu giang giang xứ giám ô yun ôi xuống trộn rừng dịp bữa nay ạ điều tập quân miệt cố miền chẳng xiết vừa mong nghe câu là bốn trên tinh quạt họ vừa chữ mẹ câu năng rồi nói con tài ẩm tài ít giả nó mặn xong mặn cá mong miền xem mặn xong mặn mong xe trung con dừng dịp bữa nay